không ai được chọn cách sinh ra Cũng chẳng ai muốn sống xa nhà Cha mẹ giàu thì con thông thả Cha mẹ nghèo con vật và gian nan Nhưng con nào đâu dám than vang Vì mẹ cha vất vả muôn vàng Cha mẹ nào mà không đau đớn con mình chất vật mưu sinh Sóng canh nghèo khổ lắm ai ơi Đừng vì ham chơi bỏ quên đời Có những người sợ tai sợ tiếng Sống si riêng xa rời tình thân